giờ tan dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tị từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chủ tứ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày mậu tý tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỷ tuổi, nhâm ngọ, giáp ngọ, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim,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 sáu đối với khởi tạo an táng, khởi công, động thổ, sao băng tiêu ngoại hãm, sáu mọi việc và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu mọi việc, sau nguyệt hình, sáu mọi việc, sau tội chỉ, sáu đối với tế tử, tố tụng, sau lỗ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt đó, ngày 31 tháng 3 năm 2023, tức là ngày mùng 10 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ,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 Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, chính quan mang tới cho người tuổi Tý sự sáng suốt trước mỗi quyết định trong ngày hôm nay. Bạn luôn tính toán cẩn thận và đánh giá tình huống chi tiết, mọi người cũng dành cho bạn niềm tin rất lớn nhờ uy tín mà bạn đã xây dựng từ lâu nay. Đặc biệt, ngày hôm nay rất có lợi cho những ai làm về công việc liên quan tới sáng tạo, bạn tự tin đưa ra những đề xuất mới được mọi người đánh giá cao. Hãy cố gắng phát huy khả năng này của mình thêm nữa, bạn sẽ rất tự hào với những gì mình đã làm được. Chuyện tình cảm trong ngày không có nhiều biến động. Chỉ cần bạn lưu tâm đến việc chia sẻ với nửa kia nhiều hơn thì sẽ không có vấn đề nào nghiêm trọng xảy ra. Các bạn độc thân cần thêm dũng khí để theo đuổi hạnh phúc của mình. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có sự sáng suốt trước mỗi quyết định. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tính toán cẩn thận,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 giúp người tuổi Sửu đón vận trình vượng phát, bản mệnh nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc. Thu nhập trong ngày rất ổn và đang trên đà tăng tiến, đây chính là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau khi dồn nhiều công sức cho công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh nhiều hơn, đặc biệt là với những người đồng nghiệp luôn sát cánh hàng ngày. Những mối quan hệ tốt luôn giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai sau này. Trong ngày lại gặp thổ thủy xung khắc, sự có thể xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, thậm chí có cặp đôi còn đứng trên bờ vực chia ly. Bạn nên kiểm soát lời nói và hành động của mình trong quá trình tranh luận với đối phương, kèo gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng người ấy. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình vượng phát, tài lộc dư giả. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, thu nhập trong ngày rất ổn, trên đà tăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nhận thành quả xứng đáng sau thời gian cố gắng,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 số 71. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới nhận thấy, có thiên ấn che chở, tuổi dần thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc, bạn không phải dựa vào ai mà vẫn đưa ra được những quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm, ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Ngày này, tài lộc của con giáp này cũng đang ở giai đoạn ổn định, mỗi ngày bạn lại kiếm được nhiều tiền hơn. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì còn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, dù vất vả hơn nhưng so với hoàn cảnh hiện tại của bạn, bây giờ thì thêm một đồng cũng quý. Về tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp nhân duyên thêm rực rỡ, bạn có thể đón nhiều tin vui. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có cơ hội gặp được người ưng ý. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm, nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, đưa ra quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Tử vi tuổi canh dần,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 từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cắt tường, xanh rêu, trắng. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi mão. Vận trình ngày thứ 6 này gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của tuổi mão. Bạn có thể không theo kiệt nhiệt độ làm việc của mọi người mà có phần lơ đễnh, khiến cho tiến độ công việc không được như dự kiến. Hãy chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để không ảnh hưởng đến tình hình chung. Với người làm kinh doanh, một vài kế hoạch đầu tư nên được điều chỉnh và tính toán lại khi những vấn đề bất cập đã xuất hiện. Bạn có thể thất thoát khoản tiền không nhỏ nếu vẫn cố chấp đầu tư mù quáng mà bỏ qua rủi ro vốn đã được cảnh báo. Bù lại, điểm sáng trong ngày đến từ phương diện tình cảm nhờ thủy sinh mộc. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Nhìn chung bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy và muốn bên nhau từng giây từng phút. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, tinh thần làm việc xa sút không theo kịp nhịp độ chung. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, tiến độ công việc không được như dự kiến. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Với tuổi thìn bước sang ngày mới, có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn độ mệnh. Hôm nay được coi là một ngày may mắn và nhiều niềm vui với bản mệnh, khi không chỉ công việc, tài chính, mà chuyện tình cảm cũng đón nhiều tin tích cực. Bạn được quý nhân trợ giúp nên đẩy lùi được rất nhiều khó khăn trong công việc, giải tỏa nhiều áp lực đè nặng từ lâu. Thực thần xuất hiện, giúp tài lộc của người tuổi thìn thêm phần hanh thông. Ngày này rất thích hợp để tiến hành hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng. Sự khéo léo và nhanh nhạy của bạn sẽ giúp bạn đem về nhiều bản hợp đồng béo bở cho doanh nghiệp, bản thân bạn cũng được trích thưởng hoa hồng hậu hĩnh. Chuyện tình cảm khá thuận và có được những tiến triển khả quan, báo hiệu cho tương lai tốt đẹp bạn và người ấy có thể nghĩ xa hơn cho tương lai của hai người rồi đấy. Những người độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý và nảy sinh tình cảm tốt đẹp. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đón một ngày may mắn và nhiều niềm vui. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, quý nhân giúp đẩy lùi nhiều khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, giải tỏa nhiều áp lực đè nặng từ lâu. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim,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 từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cắt tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tỵ có một ngày bình yên, ít sóng gió nhờ tỷ kiên nhập cục. Mọi việc diễn ra êm đềm đúng như những gì bạn mong muốn. Dù luôn được động viên phải tạo ra thêm sự đột phá, nhưng con giáp này không quá nóng vội, bởi chính bạn chứ không phải ai khác hiểu rằng đâu là thời cơ thích hợp với mình và bạn biết khi nào thì nên bùng nổ. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng cảm thấy may mắn khi người thân luôn ủng hộ và thấu hiểu những gì bạn đang làm. Đó chính là nguồn động lực không nhỏ để giúp các bạn có được kết quả làm việc tốt nhất. Nếu hợp tác, cần giúp đỡ, đừng bỏ qua quý nhân của bạn hôm nay là những người tuổi ngọ, mùi, thân nhé. Dù không có ngũ hành ủng hộ, song tỷ cũng không quá lo lắng vì chuyện tình cảm cá nhân vẫn đang ổn định vô cùng. Cả hai dù đều bận rộn với sự nghiệp cá nhân nhưng không quên dành thời gian quan tâm và hỏi han lẫn nhau, không để đối phương một mình chịu đựng khi có khó khăn. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mọi việc diễn ra êm đềm như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, không quá nóng vội tạo ra sự đột phá. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc,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 vì không thống nhất được cách xử lý tình huống phát sinh trong công việc. Đây cũng là lý do khiến hiệu suất giảm đi đáng kể, không khí làm việc căng thẳng, ai cũng khó chịu, bức bối. Kiếp tài chiếu mệnh còn cảnh báo về nguy cơ mất tiền hiện hữu khá rõ trong tử vi hôm nay của con giáp này. Nếu bạn không quản lý túi tiền của mình tốt hơn thì đừng trách tại sao tiền bạc thiếu thốn, chưa kịp tiêu đã thấy chẳng còn đồng nào trong túi. Ngoài ra ngũ hành xung khắc cho thấy những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không quá lớn, nhưng khi cái tôi lớn hơn tất thảy mọi thứ thì mâu thuẫn đó lại khiến cho mối quan hệ đi vào ngõ cụt tuổi ngọ cần nhận ra điều đó để không đánh mất đi hạnh phúc mình đang có câu quyết cho các tuổi ngọ tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có thể xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp cấp trên tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy cần có sự thống nhất khi xử lý tình huống phát sinh tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hiệu suất sụt giảm không khí làm việc căng thẳng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 vận trình xa sút rõ rệt. Nhiều chuyện thị phi bùng nổ, những lời đồn đoán sai sự thực có thể làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của bạn trong tập thể. Hình tượng tốt đẹp bạn cố gắng xây dựng từ trước nay gần như sụp đổ. Tinh thần bất ổn do thương quan gây ra còn khiến con giáp này thiếu tập trung trong quá trình làm việc. Tiến độ không được đảm bảo, bạn có thể sẽ tốn thêm thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Đó là chưa kể nếu cấp trên giao thêm công việc trong hôm nay, bạn khó tránh khỏi cảnh phải tăng ca hoặc làm đêm thổ thủy xung khắc, chuyện tình cảm của mùi cũng nhiều rối ren. Bà ngày càng không hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong đầu, đồng thời nửa kia cũng liên tục đưa ra cáo buộc rằng bạn đã thay đổi. Tình trạng gay gắt, căng thẳng kéo dài khiến cả hai đều vô cùng mỏi mệt. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, vận trình xa sút Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, thị phi bùng nổ, gặp những lời đồn đoán vô căn cứ,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 người tuổi thân được trao thêm những cơ hội để thể hiện sức sáng tạo độc đáo của mình. Hầu hết những ý kiến bạn đưa ra đều được mọi người đồng thuận, cấp trên cũng rất hài lòng về tinh thần cống hiến và xây dựng hăng hái của bạn. Nhìn chung công việc trôi chảy thuận lợi, bạn có cảm giác tự hào về bản thân. Không chỉ vậy, những mối quan hệ xung quanh cũng đều mang lại điều tốt đẹp cho con giáp này. Bạn bè của bạn có thể mang đến cho bạn cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Điều bạn cần làm hôm nay là điều chỉnh tâm trạng, giữ vững niềm tin vào bản thân mình. Chuyện tình cảm hôm nay cũng khá hoàn hảo. Kim sinh thủy, người yêu bạn mang đến niềm cảm hứng yêu đời cho bạn. Có lẽ cũng vì tình yêu thăng hoa mà công việc cũng mỹ mãn theo. Người độc thân không quá vội vàng trong việc tìm kiếm hạnh phúc, bạn dành thời gian để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, được trao thêm cơ hội để thể hiện sức sáng tạo. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, ý kiến đưa ra đều được mọi người đồng thuận,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 do bị tương phá án ngữ. Bạn có thể đụng độ tiểu nhân trong những kế hoạch triển khai vào ngày này. Những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối phương khiến bạn không thể phát huy hết năng lực của mình. Do đó, hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt để tự bảo vệ bản thân. Ngày này, nếu có nhận được lời mời hợp tác đầu tư, dầu nên xem xét thông tin cẩn thận. Dù đối phương có đưa ra lợi nhuận lớn đến đâu, bạn càng không thể chủ quan vì tham cái lợi trước mắt những chiếc bẫy ngọt ngào thường được ngụy trang khéo léo chỉ chờ bạn rơi vào đó. Ngũ hành sinh xuất cũng khiến chuyện tình cảm của tuổi dậu có thể khá trầm lắng và không được may mắn. Việc bạn thiếu lửa trong tình yêu hay quá khô khan trong cách thể hiện tình cảm khiến đối phương thấy chán nản và muốn chấm dứt mối quan hệ. Tình yêu đôi khi cũng cần được thể hiện bằng lời nói để hóa giải những hiểu lầm không đáng. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, kế hoạch triển khai dễ đụng độ tiểu nhân,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 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong thứ sáu này xem tử vi cho thấy, thực thần chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tuất nhiều cơ hội kiếm tiền. Cả thu nhập chính và phụ của bạn đều tăng lên nhanh chóng. Lợi nhuận trong ngày khá lớn nên bạn cần bắt đầu nghĩ đến việc quản lý tài chính cho phù hợp. Điều đó giúp duy trì nguồn tài khí luôn dồi dào và chuẩn bị bước đà vững chắc cho các kế hoạch tương lai của bạn. Song hôm nay là ngày ngũ hành tương xung, nên đường tình duyên của con giáp này không được như ý, tuổi Tuất vẫn chưa thể tìm ra cách để hòa hợp với đối phương mỗi khi cả hai xảy ra xung khắc. Hơn nữa, việc luôn là phía nhún nhường và chủ động hòa giải khiến bạn sinh ra thất vọng vì thái độ thờ ơ của người ấy. Trong khi đó, người độc thân vẫn mải lo chuyện cơm áo gạo tiền, muốn kiếm được thật nhiều nên chẳng còn quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân sao. Bạn cứ mặc kệ thời gian trôi đi và để mặc nỗi cô đơn bủa vây. Cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa,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 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Bước sang ngày mới, người tuổi hợi có điểm báo, có thể gặp nhiều điều xui xẻo khi trong ngày đụng độ hung thần thiên quan xuất hiện. Lời khuyên cho bạn là nên tránh tham gia vào những tranh luận hay các vấn đề của đồng nghiệp kẻo thị phi đổ xuống đầu. Kẻ tiểu nhân cũng chỉ chờ tới lúc bạn lộ sơ hở để gây bất lợi cho bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tập trung làm tốt công việc của mình, không nên mơ tưởng những thứ xa xôi ngoài tầm với. Hơn nữa ngày này cũng chưa phải là thời điểm phân tán sự tập trung của mình, ông đồn quá nhiều việc cùng lúc lại mất cả trì lẫn trải. Do ngũ hành thủy vượng nên tuổi hợi làm gì cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Sự nóng giận có thể khiến tình cảm đôi lứa bị dạn nứt, ảnh hưởng phần nào đến hạnh phúc mà bạn đang cố duy trì. Mọi việc đều có thể giải quyết ổn thỏa khi cả hai có thái độ hòa hoãn và bình tĩnh khi đối diện nhau. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa,